bình thường á bọn mình chào với nhau á là bọn mình sẽ đứng kế bên nhau nhưng mà hôm nay á là nam ở một bên nữ ở một bên có thêm một cái đường kẻ ở phía giữa để nó gọi là chia hai hai team ra bạn thì xin giới thiệu với bạn nha đằng sau lưng của mình chắc các bạn nhìn thấy cái khuôn mặt sau lưng bạn cũng biết đây là nhân vật gì đúng không đây là con hất husky đó mọi người ạ à. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái mini game rất là hay luôn bạn ơi Và mini game này là có hai team nha Một bên team xanh là team của nam nè Một bên team hồng là team của nữ nè Đó Và ngày hôm dạ. nay á, bọn mình sẽ dạ. cùng nhau gọi là chơi uh, mini game đá banh hít ghi mọi người ạ à. nghe nghe lạ mọi người đá banh mà còn hít ghi nữa à. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách để có thể chơi cái mini game này nha các bạn nha Thì đầu tiên nè okay. mấy bạn cần phải ờ, chạy lại cái con hít ghi nè Thì ở đây nè bạn Bạn thấy con hít ghi này nó đang cầm cầm một cái khiên nè với một cái kiếm nè thì cái con này á đó là kiếm sĩ nha các bạn nha còn con này á thì nó cầm mũi tên với một cây cung thì con này chính là cung thủ bên này á thì con này là đấu sĩ nè trời con đấu sĩ này ngầu quá ta nó cầm nguyên cái rìu tao đùng nè cây ôi ôi con ôi, cầm ôi, ôi, ôi, ôi, nhìn to đùng luôn rồi nhìn chiến á nhìn chiến ok tôi sẽ chọn đấu sĩ nha thì bạn sẽ phải chọn à, cái nhân vật mấy bạn muốn nha sim sam chọn đi nhanh lên chọn xong á chúng ta sẽ vào trong đây và chọn cái chúng ta là tim màu gì thì mình sẽ là tim xanh mình lít vào trong tim tim xanh đi cây ok lít vô rồi đó Hiện tại bạn đang thấy là mình với Kai đang ở bên tim của Husky xanh và đằng sau lưng mình có con Husky màu xanh nó đang à, gọi là Trời ơi, con Husky này à. nó có đeo dương miệng vậy là nhìn là biết anh em mình thắng chắc rồi bạn ơi. Thì à, khi mà vào bắt bắt đầu vào trận trận á nha thì bạn sẽ thấy ở trên trời sẽ hiện lên một cái tia laser đó thì cái tia laser này nó sẽ có một cái trái banh thì nhiệm vụ bọn mình là phải chạy lại đây lụm cái trái banh này đó và sau đó chiến đấu với những người bên kia tránh ra tránh ra không được lại người ta không được lại người ta ây da cay ơi cay cay quýnh mấy người đó đi cay cay cay quýnh mấy người đó đi cho cho cho phong ok rồi bây giờ mình sẽ lấy trái banh này chọi vô đây đó là mình sẽ được một điểm đúng à, rồi đá banh vậy hả đúng Ui, rồi hay ra hay ra trò này hay á à. chỉ cần chậu y vô một cái thôi là mình sẽ được một điểm ok thì cái trò là như vậy các bạn thì nhiệm vụ của mình là phải giành cái trái banh đó và sẽ quăng cái trái banh vô trong cái con hất kỳ thì người đó sẽ được một điểm và tiêu nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng ok không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chơi nào let's go rồi thì chắc các bạn cũng hiểu được cái cách chơi cái trò này đúng không bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chọn nè cái ơi qua đây cây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lít vào trong chọn map một nè và bắt đầu game rồi ok mấy bạn ơi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chọn thôi nào cây ơi theo như kinh nghiệm của mình á thì chắc chắn trái banh nó sẽ xuất hiện ở giữa thấy không ê sim lụm đâu cây ơi quên sao mình chưa có cung nữa ê mình sẽ dùng cây ai cay cay cay cay cay sim simi là là người là là người đang đang đang đang đang đang đang đang đang chữ á đừng đừng đừng cho sim lại đừng đừng cho sim lại gần no no no đánh sim ra đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh à sim sim sim quăng sai rồi hay sao á ơi tức quá làm rơi trái banh này bạn ơi phải phải mình phải đi kiếm trái banh lại ủa trái banh đâu trái đâu ai trái đâu ai giữ ai xếp kìa xếp dư xếp dư xếp lừa xếp lừa rồi từ từ từ đứng lại xem ai mình lỡ từ từ đấy xếp ơi xếp từ từ no mình từ no nè không được ê được rồi trời ơi thiệt Ôi luôn á cay bạn biết gì không mình lỡ chọi chọi thuốc chạy chạy chậm vô người mình cái à em quá bạn ơi sao mày giữ cái banh rồi sao mày giữ cái banh rồi ê nhớ quýnh nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ quýnh nhớ nhớ quýnh sam nha đó này thì này thì sao ơi ok ok ok tới simi nè cay cay ơi bạn bạn bạn đang giữ cái banh đó cay mình đang giữ cái banh hả nhanh đi nhanh đi cay nhanh đi nhanh đi để mình cản được rồi chứ mình mình đang chạy mình đang chạy từ từ lên lên đâu đâu đâu đâu Chọi vô à, Hay quá Hay quá Trời ơi trời gì khó vậy trời Ok hồi máu nè Hồi máu nè Ê Trái banh Trái banh nó nằm xa lắm Sam quýnh mình Bạn bạn lại lụm trái banh đi để mình tiêu diệt Sam Sam nè Sam nè Sam à! dạ, nè Sam này thì để em gì Sim ơi có lên Sim ơi chị tiêu diệt Chết anh lụm chết anh rồi ờ, Sim lụm được rồi Sim lụm được rồi Chị xử pháp rồi chị xử pháp ôi còn mấy Ê, chết rồi, mình rớt kiếm rồi ủa cái kiếm mình đâu ủa trời ơi cái kiếm mình đâu ủa sao thua trời ơi cay ơi là cay Sam nè, Sam nè. Còn mấy tim mà. Lụm lấm lấm lấm lấm lấm lấm lấm lấm lấm. lụm ơi, lụm Để mình cản sim ra. Cai chạy đi. Cai chạy đi. Cai chạy đi để mình cản sim lại. Chạy đi chạy đi. Ok ok ok. Mình Sam ơi tránh ra à ông, ông Sammy tránh ra Sammy muốn gì Sammy muốn gì hả muốn gì muốn gì muốn gì muốn gì kiếm từ từ nó xuất hiện lại sam ơi dạ. dạ. sam dạ ơi nè chổi vô cây chổi vô hay quá hoài hoài hoài hoài Hoa rồi, hoa rồi, hoa rồi, hoa rồi. mày quá, mày quá. Ôi mày bạn ơi, chứ bạn nó xa lắm mày ơi, nó cơ tú tận ở đầu kia. Đây, để Ôi. mình thể hiện cho từ nãy giờ mình chưa thể hiện được phát nào hết, để mình thể hiện. Để mình cản sẵn lại. Mình phải cầm lại ta rồi mình thử thôi. <laughs> Oh no, sắp lầm đường chứ bạn ơi. Chết rồi, chết rồi. Chạy cho bạn ơi. Chạy cho bạn đi, chạy cho bạn. Bạn ơi, em chạy vậy. Yên tâm, yên tâm, yên tâm đừng mình giết sao. Để mình giết sao. Ô, cây ơi. Cây điều này chọi được cái cây. Sao nè Sao nè Mày bắt đâu Lâm hết À Sam chết rồi Sam chết rồi Sam chết rồi Sam chết rồi Hay quá ngay. Hay Ôi Ủa nhưng mà khoan Ê sao nó quậy chứ anh sao lưng kìa không đang đều đang đều bạn ơi đang đều rồi ủa đều hả ủa kỳ hả mình mình nhớ là đâu có đều đâu cảm ơn nha cảm ơn nha cảm ơn nha cảm ơn nha tôi đi đây ơi tôi đây đây cảm ơn nha cảm ơn nha trời ơi nè rồi rồi trái banh tiếp theo ui có hai trái banh ơi có hai trái banh có hai trái banh ơi lụm lụm hết lụm hết hai trái mình ơi mình làm được một trái ơi mình lụm được ta mình biết rằng là sammy tính chạy đi đâu ủa trái đâu có lụm được mọi người hả lỗi nè từ từ từ từ từ từ từ từ à vậy là trái này là trái này là trái giả Wow. Ôi, trời ơi, cái lửa phải lỗi đâu cái trái đó là cái trái giả đó cái trái đó là cái trái là à, là là, là, là giả hiểu không thôi bây giờ là team nữ có muốn à hai chị em phục thù không hay là bây giờ là phong với sam là một đội sim với cai là một đội thôi ờ, thôi thôi về qua kia tôi cũng chơi ông chơi sim thôi trời ơi làm thèm bằng à, rồi ok mấy bạn nhớ nha các bạn cái này là mình gọi là cho sam qua bên đội mình mà sam không chịu nha các bạn xài cung ok đi xài cung rồi. rồi ok ơi bạn bây giờ mình nói bạn nghe nè bây giờ á mình sẽ chơi theo cái chiến thuật như thế này là uh, hai đứa mình sẽ nhào vô cùng lụm trái banh và sau đó giấu trái banh đi ừ. đó thì lúc đó hai chị em sẽ không biết ai là người đang giữ trái banh sau đó chúng ta sẽ chạy ở hai bên ở hai phía đúng không Ồ, oh, được, được, được Hợp lý không? À, <laughs> ok, mình chơi, mình rồi chơi là thao, thao túng tâm lý không? Thao Đúng rồi, lý. thao túng tâm lý bạn ơi Rồi, ok, bây giờ chọn nha à, Tôi sẽ chọn đấu sĩ tiếp nè Tôi thấy đấu sĩ hơi bị mạnh okay. luôn á Ok, rồi, chọn tim xanh nè à, à, Ok, ok, ok, rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến trận tiếp theo nha các bạn nha Thì mình sẽ bấm vào map 2 nè Bắt đầu game Ok Ê, trận đầu okay. tiên á, là mình đã thắng rồi Không biết trận thứ hai có thắng không đây Chắc là vẫn thắng tiếp á <laughs> Trời ơi chứ còn sao nữa ờ, Trời ơi Ui sao vậy Chép anh, chép anh, chép anh, chép anh Chép anh, chép anh, chép anh từ Chữ em ơi, thủ, thủ Ôi, cái map này cái map mới Cay ơi, cay ơi, bạn à, Bạn giữ, bạn cố gắng giữ Giữ cái banh nha Sammy nè, Sammy nè Xiêm vô, đây anh Ui, cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha Ui, Ui, sao vậy? Tôi biết mà, tôi biết mà Em ơi, không cần yêu anh Tránh ra, tránh ra, tránh ra Ai cái bà đây Ủa, vô chưa chưa chưa ủa chưa vô nữa rồi anh chưa vô ai giữ đi ôi no xem giữ xem giữ kìa xem giữ kìa Sim ơi Sim ơi đứng lại đi Sim cay cho kẹo nè Sim cay cho kẹo nè cay đường hậu dữ đi ơi bạn cay văn bạn cay là cây văn no no no no no no no dừng lại Sim cố lên Sim no Trời ơi Khởi luôn á Yeah, yeah Yeah, mình lụm được trái banh rồi Lụm được trái banh rồi, mình lụm được trái banh rồi Mình lụm được trái banh rồi dạ, Mình lụm được trái banh Đây, cái gì dạ, đây, dạ, cái gì đây, gì đây Gì đây, sau lưng ca phong rồi nè Sim ơi Ở oh đây, ở đây Đúng rồi cây, đúng rồi cây Đúng rồi cây Sim ơi chấm nè Sim ơi chấm nè Hay quá cây ơi Sim ừ, ừ, ơi, từ từ Sim ơi. Em ơi về nhà, về nhà, về nhà. Chị nhà, chị nhà, chị nhà, chị nhà rồi. Sim ờ, ơi tránh nè, Sim ơi tránh nè. Cây, tránh đi, cây cây chạy chạy đi, cây chạy đi để mình, để mình. Mình chạy Sim ơi. Em bị gì cũng mình đi đây. Ô đồ. Đứng lại với tôi. Sim ơi đứng lại tôi. Sammy đang canh sẵn mình ở nhà luôn bạn ơi. Ok. Để mình cản hai người đó lại này thì sim nè chạy đi cây nhanh lên nhanh lên nhanh lên hey ơi đứng lại đây đây vô vô vô vô đi cây vô hay quá quá là đơn giản luôn game quá là dễ ấy da tôi tôi xin nha tôi xin nha à, cây ơi cứu mình cây ơi cây ơi mình bị mình bị mình bị mình bị kẹt vô tao nhện rồi trời ơi cây ơi <laughs> đúng lúc đồng đội đang khổ sở thế này simi sami, sami, sami sao tính làm gì? sao tính làm sao tính làm gì? Sang tính làm cái gì? Này thì chọn cung thủ mà, cung thủ mà. Ê ê ê ê, né nè. Cung thủ là phải kỹ năng cao dữ lắm không? Cung thủ là phải kỹ năng cao dữ lắm. Nước với Sim Sam thì làm được gì? Ơi, tính ra hồi nãy giờ mình để ý là Sim Sam đang sử dụng cái cây gậy nóc bách để đánh á. Đúng rồi, mình đâu Vậy nó đâu có đam đâu đúng không? Nó làm sao mà cản được nhưng mà ít nhất nó cũng có thể giúp được người ta đẩy lui người ta lại đó đẩy lui là đẩy lui thế nào đẩy lui là ai ai Sức khỏe kìa Ui, trời nè Ê, cái trái sau lưng kìa kìa Cái trái banh sau lưng kìa Lụm lụm Để mình cản hai người đó lại Cây vô đi cây Rồi rồi chạy chạy chạy vô cây chạy vô Chạy vô Cây gì bơi đừng có cản cây Tránh ra Hai người đi tránh ra cây Cây vô đi cây luôn lách đi bạn luôn lách đi bạn luôn lách đi Vô đi vô đi Con vô đi rồi hỏi cho em mới được có một điểm thôi trời ơi ê sam kìa gái sam kìa Sammy không bao giờ thoát ra ngoài được Không bao giờ thoát ngoài được đâu Sim ơi mình mình mình mình mình mình Minh, Minh, Simmy nè Hello Sim nha Hello Sim nha Mất tôm Ghê Ui pha đó của mình đúng đỉnh luôn cay Y hệt với siêu sao bóng rổ Michael Jordan Trời ơi Về nhà cái về về nhà về nhà về nhà Về nhà về nhà về nhà rồi xong sam lụm được rồi let's go let's go no, no, no. yên tâm yên tâm mình để em để em để em giúp chị à, hay quá hay quá không không không có cái này có cái này hay đó là mình thấy Sammy chạy qua lấy cái bóng nhưng mà Sam không lấy được cái bóng mà mình Ủa? thấy cái bóng cái mình lụm trái bóng luôn cái mình thấy Sam kiểu ủa cái bóng đâu ta đó cái nào lấy bóng của người ta trời ơi trời nước quá Sam ơi tặng ơi Sam không để ý bạn ơi bạn ơi mình giúp mình đi bạn ơi <laughs> mình đang bị đánh mình đây mình đây dạ chọn cung chọn cung thủ làm cái gì không chịu chọn có kia có kiếm mà chơi quá là dễ à, à trời <laughs> ơi game gì đâu mà nó dễ nó dễ mà nó dễ luôn á trời luôn dạ, dạ, dạ, trời ơi trời hey, sao hai chị em có muốn phục thù không trận cuối cùng nè bây giờ nè hỏi nè có muốn gọi là một team ờ, một nam một một một nữ không hay là vẫn là team hai nam hai à, nữ ông ơi mình thấy mình thấy mình chơi vậy mình chơi kiểu bắt đạn của không giờ mình đổi qua một nam một nữ đi chơi cho nó cân bằng đó không nó à, chơi à, cho à, nó kiểu như là vậy bây giờ như thế này đi được rồi Simmy qua đội mình Sammy qua đội bạn cho nó khác biệt được không? Được, hợp lý. À, hợp lý không? À hợp lý okay luôn không? rồi rồi sim okay. sim qua đội mình ok rồi bây giờ chọn chọn chọn chọn team xanh đi sim chọn team xanh mọi người chuẩn bị chưa sẵn sàng rồi sẵn sàng đúng không bắt đầu vô ờ, ui luôn nhà mình âm góc luôn à ok ok ui cái cái cái map này dễ bị lạc lắm á nha ôi công ui được rộng đấy cái map được rộng đấy nha sao sao sao lưng sao lưng sao lưng sao lưng cai đòn nè cai đòn chết đây cai đòn chết đây cai đòn chết đây cai ron nguy hiểm chứ chỉ có cai ron nguy hiểm thôi chứ mấy người kia đâu nguy hiểm đâu cai ron cai ron cai em ơi Từ từ ơi Diễm ơi Từ từ ơi Diễm ơi Ê bạn Sao bạn không chọi vô Sim Sim ơi đằng sau lưng kìa Sao bạn không chọi vô Có thấy đâu hết trơn á trời ơi bà chạy ngang qua luôn á bà ơi đó là thấy chưa thấy chưa yên tâm yên tâm không qua đây được đâu ai Tim ơi ai là người giữ banh mà tôi tôi giữ banh tôi giữ banh xin nó giữ banh hả đây đây đây đây phòng đây phòng đây phòng đây phòng đây phòng đây sau lưng sau em đây dưới sim rồi em đây dưới sim rồi ok ok chị chị Ôi đây cây ơi, đây <laughs> Đứng lại đi, ồ cái bát này nó rộng rồi Sim ơi, sao lại chạy vô đó Sim ơi Sao lại chạy vô đó Ủa chết rồi, sao đây Chị giữ, chị giữ nè cây Đây sao sao gì để để cản lại cho để em cản lại cho à cây cây chọi mất cái điều hả cây cây ui sao sao sao sao sao đằng sau lưng xem ơi đằng sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng hai người đó sẽ chạy hướng này qua biết mà biết Ui. mà biết, à biết luôn hả biết, biết luôn hả biết mà biết mà Chết à. biết là biết thế nào biết là biết thế nào ơi mình bị kẹt ơi mình bị kẹt thế nào biết là biết nào trời ơi bây giờ mình dần dần dần đúng cái là phong phong skill mình mấy bạn ơi có lẽ sam chưa từng yêu thương phong y y y y ông ơi Bình đứng Hello Hello Hello Hello Hello Hello cây rồi Ôi Không đang giữ Không đang giữ Việt Nam Ray Sinh Boy Tiệt chiêu up rồi Tiệt chiêu nè Tiệt chiêu up rồi oh Đỉnh chưa Đỉnh chưa Đỉnh chưa Đỉnh chưa

làm gì sao nó làm gì à ơi cái gì cái gì cái gì đâu đâu đâu ơi đòn kairon đòn hay quá chị mình ơi cái cái gì cho dùng dùng đòn nè tôi là người giữ anh nè sao ơi tôi là người giữ anh nè cô tôi chắc chắn sim là người giữ anh hay quá sim hay quá sim có anh sim định quá sim ơi định quá sim ơi rồi úp vô úp úp úp úp vô luôn ghê quá sim ơi hay quá sim ơi ủa ơi nhưng mà vẫn được cộng điểm tại vì cái trái banh nó vẫn nó vẫn bị rơi vô đó là phải cho tim của cai không được điểm nào luôn làm sao mà không được điểm nào hả gồ rồi gồ mình đứng đây canh bạn nè gồ bạn xuống okay, đây gồ ok ok yeah, yeah. xích ra đâu cái đó chỉ cho mất chạy à lụm rồi lụm rồi sao vậy mất chạy lụm rồi Cay ơi cay tính chơi trò gì vậy cay? mình xin phép nha cay. cai chơi à mình xin phép nha cay siêu nhân gao cây đấy à, rồi đâu chạy đến đâu kịp rồi ủa sao không vô ta trời lại nè ủa ủa ủa sao không vô ủa, ủa cái gì sao mày sao mày đứng lại sao mày đứng lại sao mày đứng lại tôi quá sao ơi ơi không phải bạn bạn đi theo mình đi theo mình đi theo mình qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây Đâu? hình như mình thấy okay, cái gì okay. nó hơi sai sai á đi theo mình đi theo mình qua đây qua đây đúng không nãy quăng rõ ra cũng miệng mà bạn bạn chọi vô coi bây giờ bây giờ thử cầm cái chai đó quăng ở chỗ tôi á điều nó có cỏ vô á ê khi nào map 3 này là chỉ có đúng ba trái banh thôi mọi người ờ à, mình cũng nghĩ vậy <laughs> ok vậy là team mình win rồi sim ơi bọn mình dạ. ăn bọn mình bọn mình win đúng nghĩa là win ba không luôn á trời ơi rồi nè bây giờ sim cầm điều nè nếu như mà team của cai thắng á thì cai sẽ được một điểm để ờ, gỡ nhục nha đó ít ra còn được một điểm hiểu dạ, không ít ra còn được một điểm chứ ba không nhục lắm cay ơi ok thôi bây giờ là hai người đứng lại gần nhau để tôi chọi thuốc hồi máu nha đứng lại gần nhau dạ. ok rồi chọi thuốc hồi máu nè rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ đứng đứng đứng đứng lại gần nhau đây chọi thêm cái thuốc ờ, đánh mạnh nè rồi ok vô solo đi nào sao xem xem chị sao xem xem chị ôi ôi vâng chúng ta đã thấy sự chết ủa cái gì ủa cái gì vậy vâng chúng ta đang thấy mình vâng, chúng, chúng ta đang thấy rằng là ủa tôi chưa kịp bình luận ông chơi cái gì đó cái gì tôi không có làm tôi không làm gì hết <laughs> trời ơi Kết đúng quả. là à. một video tham gia mini game quá đã của phong luôn phong thắng từ đầu đến cuối luôn bạn ơi ê vậy có nghĩa là phong bên team cai phong vẫn win phong bên team của sim phong vẫn win vậy có nghĩa là do phong do phong pro chứ còn cái gì nữa không phải đâu, mình nhường bạn á, bạn tay bạn làm bạn bạn bạn quay clip bạn là chủ video mình phải nhường bạn đúng không á, kiểu Mấy bạn ơi, cái gì vậy? Mấy mấy bạn qua bên kênh Cây Ron, mấy bạn cơ mình là anh Cây Ron nhục quá thua anh Phong nha các bạn. Nhớ cơ mình nha các bạn. <laughs> ok. <laughs> Ừ, ừ, ừ, Trời ơi, hôm nay à, thắng Cây Ron à, thắng luôn cả nóc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 Are the king, hello team, hello team.